Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thủ tướng Chính phủ xua quân soi kỹ quê nhà của Chủ tịch Phúc Ý định gì đây? Quảng Nam và Đà Nẵng là hai nơi sinh ra hai con hổ Đó là ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Nguyễn Bá Thành Khi tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng tách ra thành tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng Thì hai con hổ, mỗi con hùng cứ một phương Ông Nguyễn Xuân Phúc hùng cứ tỉnh Quảng Nam và Nguyễn Bá Thành thì hùng cứ thành phố Đà Nẵng Đây là hai đối thủ chính trị của nhau Nói về năng lực quản lý thì ông Nguyễn Xuân Phúc không bằng ông Nguyễn Bá Thanh, nhưng nói về thủ đoạn chính trị thì ông Nguyễn Xuân Phúc lại cao hơn một chút. Khi ra Trung ương, ông Nguyễn Xuân Phúc sống tốt nhưng ông Nguyễn Bá Thanh đã phải mất mạng. Xem như hai hổ đất Quảng Nam đã bị loại một hổ và còn lại có một. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ở Trung ương, ông Nguyễn Xuân Phúc đã leo đến chức Thủ tướng và hiện nay là chức Chủ tịch nước về hình thức thì chủ tịch nước cao hơn chức thủ tướng, nhưng về thực quyền, chức chủ tịch nước lại không có bao nhiêu. Cho nên, đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc đã để vuột mất chức thủ tướng, thì xem như đó là một thất bại nặng nề trên chính trường. Tuy thất bại nhưng còn vớt vát được chức chủ tịch nước. Việc vớt vát được chức chủ tịch nước nó còn giữ cho Nguyễn Xuân Phúc còn cơ hội để tranh đua chức tổng bí thư nhưng cơ hội không được cao bằng hai đối thủ còn lại. Hiện nay cuộc đua vào chiếc ghế Tổng Bí Thư chính là cuộc đua tam mã bao gồm ông Vương Đình Huệ, ông Phạm Minh Chính và ông Nguyễn Xuân Phúc. Trong ba người này, ông Vương Đình Huệ đang có lợi thế hơn cả. Ông Phạm Minh Chính thì đang lên, còn ông Nguyễn Xuân Phúc là kẻ yếu nhất. Tuy nhiên, đường đua không còn dài nữa, loại được đối thủ nào vẫn tốt đối thủ đó những gần gần đây ông Phạm Minh Chính đã cho lập ban chống tham nhũng của chính phủ do ông Lê Minh Khái đứng đầu. Điều này cho thấy thế và lực của ông Thủ tướng đang dần được củng cố. Khi thế lực mạnh thì ông Chính sẽ hành xử như ông Tổng Bí Thư là xua quân đi thanh tra kiểm tra những nơi mà có sự liên quan đến đối thủ của ông. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính vào ngày 10 tháng 12, ông Phạm Minh Chính đã xua thanh tra chính phủ, thanh tra nhiều dự án du lịch ở Quảng Nam. Đây chính là quê hương của Nguyễn Xuân Phúc. Không biết tại đây ông Nguyễn Xuân Phúc có can thiệp vào hay không, nhưng rõ ràng ông Phạm Minh Chính soi tỉnh nhà của ông Nguyễn Xuân Phúc là một điều cần phải lưu ý. Vì biết đâu có thể ông Chính tìm ra dây mờ dễ má gì liên quan đến ông chủ tịch nước thì nguy to. Sau vụ Covid, ông Nguyễn Xuân Phúc lại lao đao vì để phu nhân dính đến vụ Việt Á, nhưng cuối cùng ông cũng vượt qua được. Không thể coi thường ông Nguyễn Xuân Phúc trên chính trường, mặc dù thế ông Phúc đang có vẻ khá yếu. Còn 3 năm nữa thì đến kỳ đại hội đảng tiếp theo, không thể nói trước được điều gì, cho nên việc hạ uy tín được đối thủ phần nào thì hay phần đó. Ngoài ra, bao lâu nay, việc lập ra các ban bệ để xua quân đi thanh tra, kiểm tra là việc của ông Tổng Bí Thư Tuy nhiên, thời gian này ông Phạm Minh Chính đang củng cố sức mạnh cho chính phủ và đang tỏ ra có quyền thanh tra kiểm tra như cách ông Nguyễn Phú Trọng vẫn đang làm. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng đã xua thanh tra về soi quê của ông Chủ tịch nước. Chính trường của Việt Nam còn đang diễn biến rất phức tạp, chẳng khác nào bóng đá. Lúc này đối thủ này lợi thế, lúc khác thì người khác lại lợi thế. Chưa biết được ai sẽ là người giành được thắng lợi cuối cùng trong tam mã đua quanh chức tổng bí thư, ông Vương Đình Huệ đang là lợi thế duy nhất. Tuy nhiên, việc bám víu vào ông tổng bí thư cũng rất khó lường. Bài học của ông Đinh Thế Huynh và ông Trần Quốc Vượng vẫn còn nóng hổi. Cả hai ông này xem như đang tại chức đều được chuẩn bị cho chức dự bị của ghế tổng bí thư. Nhưng cuối cùng thì cả hai đều trượt cả. Vì thế, việc ông Vương Đình Huệ bám vào ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có vẻ thuận lợi nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro.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 vào năm 2006 khi mới lên làm Thủ tướng, ông Nguyễn Tấn Dũng đã giành lấy chức trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đầy quyền lực. Ông Nguyễn Tấn Dũng giành lấy chức này được xem như một ông thủ hai vai vừa đá bóng vừa lại được thổi còi. Ông Dũng điều hành bộ máy của chính phủ, bộ máy điều hành bộ nền kinh tế Việt Nam và tham nhũng là từ bộ máy này mà ra. Lẽ ra chức trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng phải giao cho người khác làm thì mới có khả năng giám sát, nhưng nếu lại rơi vào tay ông Dũng. Trong vai trò vừa là cầu thủ vừa là trọng tài, ông Nguyễn Tân Dũng đã được cho rằng phá nát nền kinh tế Việt Nam như thế nào thì hẳn mọi người cũng đã biết. Đây là năm 2006, ông Nguyễn Tân Dũng nắm chức trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng. Thành công nhất của ông Nguyễn Phú Trọng trên cương vị Tổng Bí Thư không phải là cái lò khổng lồ mà ông đang đốt, mà chính là việc ông giành được chức trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng về tay ông. Và cứ như thế, Tổng Bí Thư đã giữ chức này từ ngày 1 tháng 2 năm 2013 cho tới tận ngày hôm nay. Nếu không có chức này trong tay, ông Trọng không thể đá văng ông Nguyễn Tuấn Dũng ra khỏi Bộ Chính trị vào năm 2016 và nếu không có chức này thì công cuộc đốt lò của ông không dễ dàng được như bây giờ. Át hẳn, ông bà Dũng cũng cảm thấy thất bại cay đắng khi để đối thủ chính trị của mình lấy mất chức trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng. Và cũng vì mất chức này mà thế trận giữa hai phe trên chính trường đảo chiều chỉ vài năm sau đó. Từ ngày ông Trọng tước mất chức trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng từ tay Thủ tướng, thì vị thế của ông Thủ tướng luôn dưới cơ vị thế của ông Tổng Bí Thư. Nói về thứ bậc trong đảng thì Tổng Bí Thư xếp trên, nhưng nói về sức mạnh kim tiền thì Tổng Bí Thư không thể mạnh bằng ông Thủ tướng đương nhiệm. Có nhiều tiền mà nằm dưới cơ người khác, ắt là không thoải mái cho lắm. Có thể nói ông Nguyễn Xuân Phúc trước đây và ông Phạm Minh Chính bây giờ đều không có sức mạnh về chính trị như ông Nguyễn Tân Dũng ngày trước. Đây là hình ảnh vào năm 2013, ông Nguyễn Phú Trọng giành chức trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng từ tay ông Bà Dũng. Vào ngày 9 tháng 12 vừa qua, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định số 1521 thành lập Ban chỉ đạo về xây dựng chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2030. Trước đây, ông Nguyễn Tân Dũng nắm chức trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và mất vào tay ông Nguyễn Phú Trọng. Giờ thì rõ ràng là ông Phạm Minh Chính không thể giật lại nên đã lập ra ban mới để chống tham nhũng của chính phủ. Đây là một cơ quan có chức năng trồng lấn đến chức năng chống tham nhũng của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng mà bên Đảng, tức là ông Nguyễn Phú Trọng, đang nắm. Có người thì nhận xét rằng việc tự ý thành lập ra một ban có chức năng giống như Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng của Ban Bí Thư, của Nguyễn Phú Trọng cho thấy chính phủ của ông Phạm Minh Chính đang muốn trỗi dậy thực sự. Việc thành lập ban này cho thấy xem ra Thủ tướng không chịu dưới cơ ông Tổng Bí Thư là có thật. Ông Phạm Minh Chính là người rất gần gũi với gia đình ông Nguyễn Tấn Dũng. Có thể nói chẳng khác nào huynh đệ kết nghĩa và việc ông Phạm Minh Chính lấy lại sức mạnh cho thế thủ tướng thì con trai ông Nguyễn Tấn Dũng cũng sẽ có lợi mà ăn theo. Bằng việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2030 tiếng Phạm Minh Chính xem như đang muốn lấy lại những gì ông Nguyễn Tấn Dũng đã để mất vào tay ông Nguyễn Phú Trọng trước đó. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2030. Là một ông thủ tướng mà trên chân có quả bóng như cầu thủ và trên tay có cái còi như trọng tài, thì sức mạnh khó ai địch nổi. Việc ông Nguyễn Phú Trọng để cho ông thủ tướng thành lập ban chống tham nhũng y hệt như ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng mà ông đang giữ trên tay, cho thấy sức mạnh trên chính trường của ông Nguyễn Phú Trọng